여러분 안녕하세요. 아리랑의 대표 강사 Kim Chiu-입니다. Vâng và hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở ngữ pháp danh từ IK. Trước tiên tôi mời các bạn hãy tìm hiểu IK có ý nghĩa như thế nào. Vâng, IK là trợ từ chủ cách gắn với danh từ tạo thành chủ ngữ cho câu. Vâng, và để cho các bạn dễ hiểu hơn, tôi mời các bạn đi sang những ví dụ sau. Vâng, chúng ta có gì ạ? Ca không biết cái này là cái gì, cho nên đã hỏi Na là Mồ ca mà si sợi Đúng không ạ, không biết cái món nào ngon cho nên đã hỏi như thế nào. Mồ ca mà si sợi. Ừ. Và Na đã trả lời gì ạ? Các bạn có biết đây là món gì không ạ? Vâng, chúng ta đã được cô giới thiệu rất là nhiều đúng không ạ? Đây là món gì? Cơm trộn đúng không ạ? Rất có lợi cho sức khỏe đúng không ạ? Trong đấy có gì ạ? Có trứng này, có giá này, có tương này, có gì? Kim chi này. Là những món rất là có ích cho sức khỏe đúng không ạ? Cho nên Na đã trả lời như thế nào ạ? Bi bim bà bi mà xít đúng không ạ? Cơm trộn là món ngon đúng không ạ? Không những ngon mà còn có có gì? Có lợi cho sức khỏe đúng không ạ? Chúng ta hãy xem tiếp ví dụ thứ hai. 커피가 비싸요. 커피가 비싸요. Cà phê đắt đúng không ạ? 제니퍼가 집에 왔습니다. 제니퍼가 집에 왔습니다. Jennifer là gì? Là tên của người đúng không ạ? Người đấy tên là Jennifer thưa các bạn đúng không ạ? 집에 왔어요. Ừ, bạn ấy đã về nhà. Ai là người đã về nhà? Jennifer đúng không ạ? Là chủ ngữ trong câu đúng không ạ? Vâng, tôi mời các bạn đi sang tiếp phần hình thức. Đối với gì ạ? Danh từ không có phụ âm cuối như gì? Như 친구 không có phụ âm cuối có nghĩa là bạn đúng ạ. Chúng ta sẽ kết hợp với gì ạ? Y hay là K? Vâng, chúng ta sẽ phải kết hợp với K đúng ạ. Chúng ta sẽ có là chin cù K là bạn đúng ạ. Ngược lại thì đối với danh từ không đối với danh từ có phụ âm cuối như gì? Như sơn sẻng nim đúng ạ. Đây là phụ âm cuối đúng hay còn gọi là bát chim đúng ạ. Thì chúng ta sẽ phải kết hợp với gì ạ? Y đúng ạ chúng ta sẽ có Sơn Sẻng Nìm Mi, đúng không ạ? Là cô giáo, đúng không ạ? Thì trong phần hình thức các bạn hãy nhớ cho cô tức là có phụ âm cuối thì chúng ta sẽ kết hợp với y còn không có phụ âm cuối thì chúng ta sẽ kết hợp với k đúng không ạ bây giờ tôi mời các bạn sẽ đi sang phần gì lưu ý vâng khi sử dụng ik thì chúng ta lưu ý hai đặc điểm sau điểm thứ nhất là gì ạ? Trong sinh hoạt thường ngày, thường ngày thì IK thường được lược bỏ. Chúng ta có ví dụ như 민호 왔어요. Minho là gì? Là danh từ thì thường ở đây là gì? Minho là không có phụ âm cuối cho nên chúng ta sẽ kết hợp với gì ạ? Với k đúng không ạ? Nhưng trong khi giao tiếp hàng ngày, trong khi văn nói, chúng ta có thể loại bỏ k đúng không ạ? Chúng ta không cần đúng không ạ? Minho đến rồi à? Đúng không ạ? Và bạn Na đã trả lời như thế nào? 아니요. 민호 아직 안 왔어요. Đúng không ạ? Nếu như chúng ta trong văn viết thì chúng ta phải như thế nào ạ? Chúng ta phải biết là 민호가 đúng không ạ? 아직 안 왔어요. Nhưng mà trong văn nói, trong giao tiếp hàng ngày thì thường được lược bỏ IK và đây chính là những vấn đề mà những người càng ở lâu ở Hàn Quốc thì hay sai lỗi ở đâu ạ? Trợ từ ưn nưn ý cả ư Rất là dễ nhầm lẫn đúng ạ. Vì sao? Vì ở Hàn Quốc nhiều, ở Hàn Quốc lâu thì là sao ạ? Nói tiếng Hàn Quốc giỏi nhưng mà trong văn nói thì thường được lược bỏ cái trợ từ IK ưn nưn. Vì thế các bạn không phân biệt được đâu là IK, đâu là ưn nưn và phải sử dụng như thế nào đúng ạ? Cho nên bài học hôm nay các bạn nhớ nhé. 아니요, 민호가 아직 안 왔어요. Đấy là trong phần viết đúng không ạ? Nhưng trong phần nói chúng ta có thể loại bỏ thành à nhiều, min hô, à chích, ăn oa sờ đúng không ạ? Các bạn hiểu chưa? Vâng, nếu các bạn đã hiểu rồi, tôi mời các bạn đi sang tiếp phần gì ạ? Lưu ý tiếp theo, đó là gì? Thế nhưng, ngược lại, thì khi chúng ta, cái trợ từ IK đấy đứng sau một cái nội dung hoặc thông tin nào đấy chính mà chúng ta không thể lược bỏ trong các cái cuộc đối thoại đó là gì? Chúng ta xem ví dụ sau. 네 과자 누가 먹었어요? Thông tin chính là gì? Nội dung chính ở đây là gì? Ta đang muốn hỏi ai là người đã ăn bánh kẹo của đúng không ạ? Ăn bánh kẹo của ta, đúng không ạ? Thì cái người cái nội dung chính ở đây là gì? Là đú ca. Ai đã ăn bánh kẹo của ta? Đúng không ạ? Đú ca. Chứ không phải là chúng ta lược bỏ là nê quá chá nú mơ có sèo là không đúng. Thưa các bạn nhé. Nội dung chính, cái người mà những cái thông tin chính thì chúng ta không thể lược bỏ phải là nu ca đúng không ạ? Ai đã ăn bánh kẹo của tôi đúng không ạ? Và La đã trả lời như thế nào ạ? 민호가 먹었어요. 민호가 먹었어요. Ai là người đã ăn bánh kẹo đúng không ạ? Của ta đúng không ạ? Là Minho đúng không ạ? Vậy thì chúng ta 먹었어요. Đã ăn rồi. Ai? Ai đã ăn đúng không? Thì chúng ta phải tìm hiểu ai. Nội dung thông tin chính ở đây là ai? Cái người ai là đã ăn kẹo của của ta đúng không ạ? Minho đúng không ạ? Chúng ta phải thêm Minho và thêm ca đằng sau đúng không ạ? Mín hô ca mở cơ sở. Mín hô mở cơ sở. Không được sử dụng như thế thưa các bạn. Như vậy là cái thể hiện không có được chính xác đúng không ạ? Đây là những cái thông tin chính trọng điểm chính cho nên chúng ta không được lược bỏ cái gì IK. Các bạn nhớ nhé. Các bạn không được nhầm lẫn. Vâng và bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần gì? Luyện tập. Chúng ta hãy áp dụng IK để hoàn thành những câu sau đây Chúng ta có 가방 땡땡 예쁩니다. 가방 땡땡 예쁩니다. 가방 là gì ạ? Động từ tính từ hay là danh từ ạ? Vâng, chính là danh từ là chiếc cặp. Chiếc cặp rất là xinh xắn phải không thưa các bạn? Vâng, là chiếc cặp. Ở đây thì có phụ âm cuối không ạ? Có đúng không ạ? Phụ âm cuối, có phụ âm cuối thì chúng ta phải làm như thế nào ạ? Vâng, có phụ âm cuối thì chúng ta sẽ kết hợp với y, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là 가방이 예쁩니다. Cặp xinh xắn, đúng không ạ? Cái cặp xinh xắn đúng không ạ? Chúng ta có phần luyện tập tập tiếp theo. 책 땡땡 재미 있습니다. Check là gì ạ? Check là gì? Vâng, là cuốn sách đúng không ạ? Nó là gì ạ? Động từ, tính từ hay là danh từ ạ? Vâng, nó cũng là danh từ có phụ âm cuối. Mà danh từ có phụ âm cuối thì chúng ta phải kết hợp với y hay là k. Vâng, các bạn giỏi hơn cả cô đấy. 책이 재미있습니다. 책이 재미있습니다. Đúng không ạ? Tương tự như thế chúng ta có cái gì? 불고기 땡땡 맛있습니다. Các bạn đã từng được ăn món thịt nướng chưa ạ? Vâng, món thịt này có thì nướng có tẩm gia vị rất là ngon thưa các bạn ngọt ngọt đúng ạ chua chua đúng ăn rất là ngon đúng ạ à, thường thì những lúc mà trời nắng thì chúng ta ăn những món này bằng với rau gì rau xà lách ở bên Việt Nam ấy thì rất là ngon đúng ạ với kim chi này với ớt này đúng ạ vậy pui cô kỳ là gì đúng rồi là danh từ danh từ không có phụ âm cuối thì chúng ta phải kết hợp với y hay là cạ vâng các bạn cừ lắm Đúng rồi, chúng ta sẽ phải kết hợp với ca, chúng ta sẽ có 불고기가 맛있습니다 món thịt nướng nướng ngon đúng không ạ? Đây, đây chính là món thịt nướng đây. Rất là hấp dẫn đúng không ạ? Cô cảm thấy rất là đói bụng vì cô chưa được ăn cơm thưa các bạn. Vâng. Chúng ta có 옷 작습니다. 옷 작다. 작다 là gì ạ? 작다. Cô đúng không ạ? Cô nhỏ, nhỏ nhắn đúng không ạ? các bạn đừng có nói từ nhỏ các bạn phải nói nhỏ nhắn để cho người khác khỏi về sao ạ khỏi bị tổn thương thưa các bạn cô cũng muốn có một dáng cao đúng không ạ như người mẫu đúng không nhưng không được cho nên là các bạn khi sử dụng lời nói thì các bạn đừng để gây tổn thương người khác đúng không ạ thì các bạn dùng câu nhỏ nhắn xinh xắn cao to đẹp trai đúng không ạ chúng ta không có chê bai người này người kia đấy là hoặc là chúng ta dùng một cái à, lời nói nào đó để à, nói về người khác một cách gì lịch sự và đẹp thì tất nhiên người đấy sẽ dùng những lời lẽ đẹp với các bạn đúng không ạ? Ừ. Cho nên chắc ta có từ gì ạ? Có từ trái ngược là gì? Khư tả đúng ạ. Ột đây cũng là gì? Là danh từ thưa các bạn Có phụ âm cuối Cho nên chúng ta cũng kết hợp với Y Chúng ta có là Ô xí chắc xùm nì tà Ô xí chắc 습니다 áo nhỏ đúng không ạ chúng ta sẽ đi tiếp phần luyện tập tiếp theo đây là gì ạ chắc hẳn các bạn Việt Nam của chúng ta không ai không biết cái món này là món gì đúng không vâng uh, tất cả thì không nói nhưng mà 99 người chắc chắn là sẽ biết đúng không? Đây là món kim chi rất rất là bổ ích sức khỏe giống như món dưa chua ở Việt Nam mình đúng không ạ? Ở Việt Nam chúng ta thì chỉ gấp những gia vị muối này rồi là uh, nhà nào tùy theo tùy theo từng gì khẩu vị của từng người có nhà thì bỏ mía vào này rồi là bỏ cái gì tỏi vào này đúng không đường này đầy đủ thế nhưng bên này rất là kỳ công rất là nhiều rất là nhiều gia vị thưa các bạn có thể bỏ táo này tương ớt này rồi là gì ạ rồi mắm này vân vân và vân vân rất là nhiều thưa các bạn kim chi các bạn thấy kim chi như thế nào teng teng mép sumnita kim chi mép sumnita vâng kim chi cay hoặc là dưa chua cay đúng ạ kim chi thì là gì ạ là danh từ có phụ âm cuối không ạ không có phụ âm cuối chúng ta sẽ kết hợp với diện ca thành kim chỉ ca 맵습니다. 김치가 맵습니다. 친구 땡땡 옵니다. 친구 là gì? Là bạn đúng không ạ? Có phụ âm cuối không? Không, đúng ạ. Vậy thì cũng tương tự như kim chi chúng ta sẽ kết hợp với gì ạ? Cá thành kim chỉ ca. 친구가 옵니다. Xin lỗi bạn nhé. 친구가 옵니다. Đúng ạ. Bạn tôi gì đang đến đúng không ạ? Shike. Shike là gì? Là danh từ có nghĩa là đồng hồ. Không có phụ âm cuối. Cho nên chúng ta cũng kết hợp với gì? Ka. Chúng ta sẽ có là 시계가 책상 위에 있습니다. 시계가 책상 위에 있습니다. Đúng không ạ? Đồng hồ ở trên bàn, đúng không ạ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ có 바나나와 수박 땡땡 비쌉니다. Vâng, đây chính là phần bài tập của chúng ta, đúng không ạ? Các bạn hãy chọn cho cô đây là y hay là k, điền vào cái chỗ trống này, làm sao cho nó đúng. Và các bạn trả lời đáp án bằng cách nào ạ? Để lại tin nhắn ở ngay bài giảng của cô, đúng không ạ? Vâng, xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và chú ý lắng nghe đến cuối cùng. Vâng, Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở bài giảng tiếp theo.